cùng là một video à, được thực hiện ở Việt Nam cách đây 2 năm. Đây bên các bạn có hỗ trợ một bạn ừ, chữa bệnh chống ngược cho cá vàng và bạn này đã quay lại quá trình hỗ trợ uh, chữa bệnh và chụp hình cá trong lúc chữa trị. Bạn cũng đã thành công sau một buổi tối ngâm cá uh, với lại muối và ớt.